Hello Sao đen xin giải bài Chúc tâm sự Nhớ người yêu Em ở đâu Người hai Vẫn vâng nhớ từng xưa Ngày trôi qua Anh vẫn nhớ người Ngày tháng ấy Thầm mong nhớ thương ghi trong tim lâu lâu vẫn nhớ ngày tháng ấy hai ta có nhau thời gian nhanh vững nhớ đơn nàng dù có lúc thầm mộng hai ta có nhau chỗ anh đi cuộc sống khó khăn lộn này Tiếu Hà Mai Xin đừng đi Chồng thêm anh Khắc gửi nàng Tiếu Hà Mai Biết gì không Anh thường mong Sẽ có nàng tiếng hà máy xin đừng đi trong tim anh khắc ghi nàng tiêu hà máy biết gì không anh thường mong sẽ có nàng vâng, cảm ơn các bạn và quý vị lắng nghe quan tâm theo dõi mong quý vị các bạn một ngày an vui hạnh phúc tràn đầy năng lượng tích cực và may mắn xin chào và hẹn gặp lại clip kế tiếp